cầu xin chứng tâm thành chúng con nguyện thử diệu hướng vân nghe biển mạng thập phương giới cung dường nhất thiết phật Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thanh văn chung cập nhất thiết thanh hiền duyên khởi quang minh đại xưng tăng tánh Phật sự Phổ chư chúng sanh giai phán Bồ Đề tâm viện ly chư vọng nghiệp viên thành vô thượng đạo. Nam mô Hương Cung Dường Bồ Tát Nam mô Hương Cung Dường Bồ Tát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 mang giáo pháp bất tử tuyên dương khắp thế gian, làm hạnh phúc cho muôn loài chúng sinh, mở ra con đường giải thoát luân hồi sinh tử, là một sự kiện đặc biệt hết sức ý nghĩa đối với nhân loại. Đức Phật đã trải qua ba A Tăng kỳ kiếp, hành Bồ Tát Đạo, tạo lập các công đức ba la mật, xả máu thịt, thân mạng, vì hạnh phúc an lạc cho chúng sinh để đầy đủ công đức đến đêm thứ bốn chín dưới cội cây bồ đề ngài đã chiến thắng ma vương thành bực chánh giác này toàn thể tăng ni phật tử chúng con vâng theo sự chỉ dạy trên sư phụ thành tâm cung kính đối trước mười phương thường trụ tam bảo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 thanh đứng nghe bậc ngà như á la dan tâm đành lễ khổ hạnh thắng lâm âm thầm chuyên tu hành thượng cực khổ ngày ăn một hạt chỉ đầu hoặc mè nương uống cùng thế chỉ vài giọt sương mùa đông tuyết rơi ở ngoài trời lành mùa hè nắng cháy ở bãi tha ma dùng gậy hoặc roi quất vào thân thể khổ hạnh tốt cùng không ai sánh kiếp mà phật bốn xứ thích ca mâu tâm đảnh lễ Bồ Tát thọ bạc cháo sữa của nàng su già ta từ bồ khổ hạnh cực đoan trở về con đường trung đạo thiện định tứ duy quyết thành chánh giảng phật na bồ bổn xưa tâm đảnh lệ bỏ cỏ cú xa kết thành tòa bao phát lời thệ nguyện dù máu khô càng chỉ còn gương xương quyện không rời bỏ tòa có khu xa nếu chưa đắng thành quả phật tôi thường nghe phật bốn xưa tâm đành lễ dưới cội bồ đề ở đêm bốn chín vừa qua canh một hàng phục má quân chân tụng mạng minh thấy rõ chúng sanh trầm luân đau khổ phật na bốn xưa tinh chí tâm đàn lệ dưới cội bồ đề ở đêm bốn chín đến canh thứ hai chứng thiên nhàn minh thấy khắp thế giới và càng chúng sanh ở khắp mười phương không hề ngăn ngại ở à, phật bồ bốn xưa đám đàn lệ dưới cội bồ đề ở đêm bốn chín Đến canh thứ ba thấy rõ sự khổ nguyên nhưng khổ đau và sự chậm dứt cũng như con đường đưa đến việc khổ thanh tựu giác ngộ diệt hết phiền nào ô nhiễm khổ đau chứng lậu từng Nghe minh phật bổn tứ tâm đàn lệ dưới cội bồ đề cuối đêm bốn chín chứng tỉnh rằng ơi thầy ảnh sao mãi thành bồ đề đạo phật bốn xưa niệm đành lễ giáo pháp bưng từ là tư thánh đế thanh đạo tám ngành cứu vớt chúng sanh vượt qua biển khổ phật nở bồ na xưa tinh ca chí tâm đành lễ hiền tòa đạo tràng xa ba giáo chùa đạo sư ba cõi tư phụ muôn nghe loài phật bốn xưa thích ca pháp phật số màu trắng gì hết trăm ngàn muốn kiếm có được gặp nơi kinh cắt bồ tát hương ngóng cây của phụ vương công dâm Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương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 Ngài với lòng đại bi vì lợi ích chúng sanh nên đã thực hành rất tất cả sự khổ hạnh mà không một ai có thể thực hành được. Mục đích là để chỉ cho chúng sanh sau này thấy rõ con đường khổ hạnh, hành thân hoại thể, không mang đến giải thoát, để chúng sanh đời sau không làm đường lạc lối. Ngài trở về con đường trung đạo với tâm mong cầu chứng được bốn pháp giới định tuệ và giải thoát của các bậc hiện thánh. Cởi bỏ lòng tham dục, trừ các ác pháp, an trú trong các từng thiền, dùng trí tuệ quán sát các pháp, thấy rõ chân lý tứ đế, diệt hết kiết sử vô minh và tham dục mới chứng đắc được đạo quả vô thường. Chúng con thấy mình thật vô cùng hạnh phúc khi được làm đệ tử của Ngài được nương vào sư phụ thực hành hạnh đầu đà các pháp giải thoát mà ngài đã tìm ra chúng con xin tri ân công đức cao cả sự hy sinh của ngài đã mang giáo pháp cho chúng sinh nương tựa chúng con nguyện sẽ tinh tấn tu tập lợi mình lợi chúng sinh nương vào tâm nguyện của sư phụ mang ánh sáng phật pháp phổ độ khắp quần sinh khiến cho muôn loài đều được lợi ích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 có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 감사합니다.